Xin chào quý vị, đã à, đến giờ mình chia sẻ với quý vị rồi Hôm nay mình à, sẽ hát à, cho quý vị nghe một ca khúc đó là Bạch Trắng Lưỡi Hồng Mời quý vị cùng lắng nghe Tình nghĩa đôi mình chỉ thấy thôi sao Gầm gỡ chi rồi thoáng tựa chim bao Tình anh dáng mây cao sao mình chẳng được gần nhau cuộc sống kiếm tiền chia cách đôi ta bạc trắng lừa hồng níu tình thêm xa đường anh xưa gió bao la đường em thiếu gấm thiếu hoa đến đâu này một người ôm nỗi sầu nhìn theo một chiếc xe chẳng nắm biết có duyên gì gian cưng nếu có qua cầu thì hợp tan duyên số mà thôi một bước xa trời muôn kiếp nay đôi nếu quan sang khóc cho đời bạc trắng nước hồng Thằng nước quá cũng nước cái miệng cuồn sông kim tiền xa đường anh xin gió bao la đường em yêu gấm thiêu hoa đơn đầu này muôn kiếp không nhòa hẹn ước nhau chi khi một người ôm nỗi sầu nhìn theo một chiếc xe hoa trăm năm biết có duyên gì giang chuân nếu có hòa cầu thì hợp tan duyên số mà thôi một bước xa rời muôn kiếp ly tan một cánh thêm hồng tin người sẵn mười hai bên nước thênh thang từ nay tôi nếu quan sang không cho đời bạc trắng lứa bạc trắng lương cảm ơn quý vị nhiều đã theo dõi à, video của quỳnh nhớ à, đăng ký à, comment và like ủng hộ quỳnh để quỳnh làm nhiều video hơn cảm ơn quý vị nhiều hãy đón xem vào lúc 9 giờ tối hàng ngày